Hello anh chị em. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ờ, đăng ký tài khoản giao dịch nha. Đây, đây là link đăng ký. Mình có để ở dưới phần mô tả của video này nhé. Mọi người ờ, click vào link và đăng ký tài khoản dưới link này thì ờ, sau đó liên hệ Telegram cho mình và sẽ được add vào group private nhé. Đây mình sẽ vào link này. Chúng ta chờ một chút nha. Ok. Đây là cái trang à, đăng ký. Chúng ta chọn là à, đăng ký bằng email này. Đây. Ở trên à, đây thì mình sử dụng ờ, tài khoản Gmail để đăng ký nhé. Password này là password của tài khoản à, sàn giao dịch chứ không phải là password của mail của mọi người nhé. Nickname thì mọi người à, nên đặt nickname à, viết liền không dấu để tiện cho việc nạp rút tiền sau này nhé. Nếu mà mọi người viết cách hoặc là có dấu thì sẽ rất là dễ nhầm lẫn. Ở đây mình sẽ đặt là Cantona 68 cái phần uh, invite code này là cái mã giới thiệu của mình mọi người đăng ký dưới link của mình thì mọi người uh, sẽ được add vào uh, group private để được hỗ trợ sau khi đã nhập uh, đầy đủ thông tin này thì mọi người kiểm tra lại một lần nữa xem uh, chuẩn xác chưa sau đó bấm uh, sign up khi nó hiển thị lên bảng thông báo như thế này là đăng ký thành công này và có một email gửi đến uh, mail của các bạn để uh, các bạn à, vào kích hoạt tài khoản bây giờ mình sẽ kiểm tra hộp thư vào g vào à, tài khoản gmail nhé đây trong tài khoản gmail mình đăng ký tài khoản sàn thì à, đã có một thư gửi về để kích hoạt tài khoản mọi người bấm vào này đây có chữ active now chúng ta bấm vào đây và hiển thị như thế này tức là chúng ta đã kích hoạt tài khoản thành công. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản chúng ta vừa đăng ký. Đăng nhập này, sign in này. Ok, mình đã đăng nhập vào uh, sàn thành công này. Đây là giao diện sàn giao dịch. Ok, bước đầu tiên chúng ta tạo tài khoản đã thành công hẹn mọi người ở video tiếp theo